Xin chào các bạn Hôm nay thầy lấy lên lớp các bạn ở bộ môn toán lớp 9 trong nội dung ôn thi vào lớp 10 cho phổ thông Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm các dạng bài tập ở dạng 4 đó là tìm điều kiện của tham số để hai đường thẳng song song vuông góc và cả nhau Hôm nay tiếp tục làm dạng bài tập này Ờ, các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những video mới nhất bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 về nội dung kiến thức các bạn nếu bạn nào còn chưa nhớ các bạn hãy theo dõi lại những video trước để biết được những đơn vị cơ bản cần nhớ hôm nay ta tiếp tục bài 2 là cho hàm số y bằng 2m trừ 3x cộng m cộng 2 tìm M để đồ thị hàm số lại cho song song với đường thẳng này có lẽ là các bạn đã làm thạo các bài tập này rồi nhưng mà mai thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn các bạn thêm một video nữa để các bạn khắc sâu hơn hiểu sâu hơn bản chất hơn về hàm số và giải bài toán tìm điều kiện để hai đường thẳng song song vuông góc là nhau à. thì hôm nay ta sẽ ta cùng giải quyết cái bài tập hai thế thì ở đây yêu cầu là tìm m để đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng y bằng x cộng 2 vậy thì muốn cho đường thẳng y bằng x cộng 2 này song song với thị hàm số thì ta đã nhớ rồi đúng nhỉ đó là khi hai hệ số góc bằng nhau và khi hai tung độ gốc khác nhau Đấy, đó là góc của a của chúng ta đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng y bằng x cộng 2 đường thẳng hữu đường D1 khi khi nào các bạn nhỉ? À khi thứ nhất là 2m trừ 3 bằng m à, bằng 1 để số góc A ra bằng 1 rồi khi m cộng 2 khác 2 vậy từ đây ta sẽ được thu được kết quả là 2m chúng ta bằng 4 và m khác 0 đến đây ta được kết quả là m bằng 2 và m khác 0 hiển nhiên ta được kết quả m bằng 2 hiển nhiên khác 0 do ta suy ra được ngay m bằng hai vậy ta kết luận vậy với m bằng hai thì đồ thị hàm số đã cho song song với đường thẳng y bằng x cộng 2 Đấy, thì bài đã xong bài bài A Vậy là bài A nó rất đơn giản nhưng chưa thể phân tích các bạn rồi nó đơn giản cái chỗ rằng là hệ số góc A 1 của chúng ta không chứa biến m, đúng không đồng thời khi ta cho hai hệ số góc bằng nhau thì ta được phương trình bậc nhất là m nó rất dễ thế nên bây giờ câu B chúng ta khoan sát hệ số góc A của chúng ta ở trường hợp này là m à, bình phương còn hệ số góc A đây là là hệ số góc A là trừ m bình phương hệ số góc A là 2m trừ 7 vậy đây là xuất hiện khó một chút đúng không các bạn nhỉ nhưng mà ta không phải không làm được trước thời gian các bạn đã làm rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu B các bạn lấy luận tương tự từ đồ thị hàm số là cho song song với đường thẳng y bằng trừ m bình cộng 3 trừ m bình x cộng 3 đường thẳng là z 2 khi khi ta sẽ có rằng là được là 2m trừ 3 bằng m bình à, bằng trừ m bình vì đây trừ m ở trừ m trừ m bình rồi đây là m cộng 2 khác 3 điều này tương đương với đây là trừ m bình ta chuyển vế sang bên đây ta được m bình cộng 2m trừ 3 không còn ở đây ta có rằng là m cộng 2 khác 3 thì m của ta sẽ 1 đến đây các bạn thực hiện tách tách cái bài toán này nếu bạn làm thì các bạn bấm máy tính đúng nha bạn bấm máy tính cách bấm máy tính là thì từ đây ta sẽ tìm ra được tìm ra được tìm ra được của chúng ta đó là được m trừ một nhân với m cộng 3 bằng 0 rồi m khác 1 thế này ta phải biến đổi tương đương tiếp ta sẽ được hòa m trừ một bằng không m cộng ba bằng không m khác một tương đương tiếp hoặc m bằng một m bằng trừ ba m khác một vậy đây ta sẽ có rằng là đây có hai kết quả là m bằng một m bằng trừ ba thì m trong đó đồng thời của ta m là phải khác một vậy trong hai giá trị m một và m bằng trừ ba này thì một là không thỏa mãn suy ra suy ra được là m bằng một à m bằng ba trừ ba và từ đây ra kết luận vậy với m bằng trừ ba thì độ thì áp suất đại cho song song với đường thẳng đấy thì đó là nội dung của cái bài à, bài B bài B này hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn trong cái bài C hướng dẫn ở trong lớp bài tập về nhà rồi để các bạn làm đúng không bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài C ở bài C này của chúng ta đó là yêu cầu tìm m để đồ thị âm số cho vuông góc với đường thẳng này vậy thì vuông góc ta làm thế nào vuông góc thì ta làm thế nào thì vuông góc thì khi tích của hai hệ số góc là bằng trừ một vì vậy ta sẽ xác định là hai số góc bằng trừ một là xong và bây giờ bạn sẽ chú ý câu C đồ thị hàm số đã cho vuông góc với đường thẳng y bằng 2x trên 3m trừ 2 cộng 1 đường thẳng này và khi đoạn đề bài chẳng hạn khi nào khi tích hai hệ số góc bằng trừ 1 mà hệ số góc ở hàm số chúng ta đã là 2m trừ 3 còn hệ số cộng trong đường thẳng này các bạn sẽ biết mấy a một của ta trong trường nào mấy các bạn nhỉ à a một ta trong trường hợp này các bạn trường hợp này nó hơi lạ mà hơi xác định thì đây trường hợp bằng hai trên 3 m trừ hai đấy để kết quả này vì vậy thì đây ta sẽ được kết quả phi là mấy nhỉ 2m trừ 3 nhân với 2 trên 3m trừ 2 bằng từ đây các bạn thực hiện chấp nhận vào ta được là bằng 2 nhân 2m trừ 3 trên 3m trừ 2 bằng trừ 1 do đó ta sẽ được tương đương với tương đương với các bạn nhân chéo lên ở đây nhân chéo lên ở đây ta nhớ rằng điều kiện người ta cho là m khác 3 phần 2 phần 3 ngay ở câu C rồi thì các bạn sẽ thực hiện tìm ra m phải so sánh các số 2 phần 3 ở đây ta được rằng là 2 nhân 2m trừ 3 bằng trừ 1 nhân với 3m trừ 2 các bạn bây giờ tương đương tiếp đây 2 2m 4m 2 nhân trừ 3 bằng trừ 6 bằng trừ 1 nhân bằng trừ 3m trừ 1 nhân với 2 trừ 2 bằng cộng 2 và đây ta sẽ thu gọn được các bạn thu gọn đây ta sẽ được kết quả đó là a à, có chuyển vế này chuyển vế chuyển vế 4m trừ chuyển vế không ta còn được cộng với 3m bằng 2 cộng với 6 2 cộng với 6 và ở đây ta sẽ suy ra được suy ra được suy ra được là 4m cộng 3m cộng 7m 2 cộng 6 bằng 8 từ đây ta tương đương được m ta bằng 8 phần 7 8 phần 7 là sẽ sánh với số 2 phần 3 đúng không ạ đây là kết luận vậy với m bằng 8 phần 7 thì đồ thị hàm số là cho vuông góc với đường thẳng y bằng 2x trên 3m trừ 2 cộng 1 Đấy. từ đó nội dung của bài C của bài 2 bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài bây giờ sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm bài số 2 Tức là ở bài số 3 đã cho hàm số y bằng m bình cộng m x cộng với 2m trừ 1. Tìm m để thứ nhất có a, hàm số đã cho là hàm số thứ nhất. Thầy muốn tập thì các bạn lại cái dạng bài tập này. Và bài này nó hơi khó một chút. Còn câu B tương tự là tìm m để đưa hàm số đã cho song song được đường thẳng này. Để câu A câu A tuần trước thầy đã hướng dẫn các bạn một bài hôm nay thầy muốn hướng dẫn thêm để các bạn lưu ý là trong trường hợp này ta sử dụng như thế nào thì đồ thị hàm số đã cho à thầy xin lỗi ở đây ta phải dùng từ gì nhỉ hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi nào đúng nhỉ xin lỗi à. hàm số đã cho là hàm số bậc nhất khi khi a khác không và để ta xác định rằng điều này tương đương với e m bình cộng m khác không điều này các bạn tìm được nhiều bạn làm đến đây là được m nhân m cộng một khác không Đây là rất nhiều bạn đã rằng m bình khác trừ m đúng nhỉ nên m bình là khác trừ m đó là rất khó làm đấy và đặt lên tử trung m bình cộng m cũng m thì chúng ta đọc m cho m cộng một đến đây rồi nhiều bạn biết thế này nhiều bạn biết thế này là hoặc m bằng không à, khác không hoặc m khác m cộng một khác không nếu các bạn dùng tự ký hiệu này là sai một bạn được nhỉ m nhân m cộng một khác không vậy thì đúng muốn khác không thì cả hai cái này đều phải khác không đồng thời cùng lúc còn ở đây trường hợp dùng dấu ngoặc chẳng qua là khi m nhân m cộng một bằng không thì ta mới dùng dấu ngoặc bằng không thì hoặc một trong hai cái bằng không tích nó sẽ bằng không nhưng chúng khác không thì đồng thời cả hai cái đều khác không Đấy. các bạn như thế thì nhiều bạn đến đây là gần như rất chủ quan đến đây là đến ngay hoặc giống trường hợp đây là dấu bằng các bạn lưu ý thử lại các bạn đây là dấu gì nhỉ đây là dấu khác nên là chúng ta không thể dùng dấu bằng hoặc dấu hoặc trong trường hợp này được mà ta phải dùng dấu gì đấy à các bạn phải dùng dấu và là m khác không và m cộng một khác không điều này ta có thể tương đương với ngay được là m khác không và m khác trừ một vậy ta có hai trường hợp chúng ta kết luận vậy với m khác không m khác trừ một thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất à, các bạn như thế các bạn rõ cái chưa nhỉ chắc là rất rõ rồi đúng không này thì lưu ý nhắc lại các bạn trường hợp này ở trường hợp b của chúng ta bài b là đồ thị hàm số lại cho song song với đường thẳng y bằng 6x cộng 3 thì ở bài này các bạn cũng rất dễ rồi đúng nhỉ ở các bài trước thì hướng dẫn nên bài này rất dễ để sẽ hướng dẫn nhanh đúng không đồ thị hàm số lại cho song song với đường thẳng khi nào khi là m bình cộng m bằng 6 và 2m trừ 1 khác 3 điều này tương đương với của ta là m bình cộng m trừ 6 bằng 0 và đây ta sẽ được là 2m khác 4 điều này mình phải tương đương tiếp ta sẽ được ta sẽ được ở đây là m các bạn tách sẽ được m cộng 3 nhân m trừ 2 m cộng 3 nhân m trừ 2 đây các bạn sẽ tách được bằng 0 và đây là m khác 2 điều này các bạn được tương đương tiếp vậy đây ở trên đây dấu khác thì các bạn dùng dấu và nhưng ở đây tích của hai số này là dấu bằng không thì các bạn dùng dấu hoặc nên m cộng ba bằng không rồi m trừ hai bằng không và ta được m khác hai do đó ta sẽ được biến đổi tương đương tiếp ta được là m của ta bằng trừ ba m khác hai và đây là à quên m bằng 2 và dưới cùng ta đây là m khác 2 vậy trong hai giá trị m bằng trừ 3 bằng trừ 2 trừ m à, bằng trừ 3 m 2 thì m 2 không thỏa mãn vì yêu cầu của đề bài là m khác khác 2 do đó từ đây ta suy ra được suy ra. m ta là bằng trừ 3 và từ đây các bạn kết luận bài toán bây giờ thầy ra thầy sẽ ra một bài tập về nhà bài tập này tương đối tổng hợp các bạn chú ý làm bài tập nhé và đây là bài tập về nhà của các bạn các bạn chú ý về nhà làm bài tập đầy đủ và đây bài tập này thầy ra cho các bạn là đủ rất nhiều ý tổng hợp của phần hàm số này ở video tiếp theo theo thầy sẽ dẫn các bạn làm các dạng bài tập ở phần hệ phương trình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo